chà bá thiệt luôn chà bá không có à, vũ vũ mấy con cỏ rồi, đã đã đã rồi quá đã luôn rồi chiều anh em mình à, có năm anh em anh em mình à, đi kéo con bắt cá cho mọi người xem nha đổi hả đổi phiên kéo phải không ủa này là mấy cái đông vậy là cái cây đó nó chìm được tới dưới không anh mét tám không ôi hai mét mấy à? chứ bình thường bữa anh đi trên mương đào là mét tám À, cây này tính ra nó dài là kéo đuối luôn á phải không? tính ra bờ ruộng này trơn dữ lên nè cái tim bự nè liếc Trời, dở lên cái cho đã coi Ồ, đã quá đúng rồi nặng lắm mấy cái đông này nặng lắm hôm trước mình à, có đi bên cánh đồng bên à, mương đào rộng lớn rất rong lắm nhưng mà cá không có nhiều nha các bạn đây đi à, đội điểm mà <laughs> để à, coi ở bên từ cá có nhiều hay ít nếu nhiều quay cho mọi người cùng xem nha <laughs> đi hồi cũng đứng luôn ui có rồi có không anh có không quay lại cho coi cái coi cái gì vậy rồi cá lóc ha này kêu là cá trào hả à? từ từ phan để cá nó sợ có không có không tiêu rồi nè đụng cái rốt luôn tiêu cá trời cứng quá cá nó thấy rồi à, lần bạn chú quá nè à. chạy chạy mà đéo bắt được à, nó nó cùng má nó đụng rời cái hôm nghe giật giật luôn mà nó chạy rột rột luôn mà bắt nó được rồi wow. rồi vô anh vô vô vô thùng vô thùng vô thùng lẹ lẹ lẹ tiếp tiếp tiếp tiếp lại kia lại kia này lượm cỡ à, con chừng nửa ký thôi được à ha qua dở lên cho em coi cái anh ấy trời ơi ha con này đúng là phán cho em coi gần gần cái coi trời ơi đó ồ đã quá rồi vô vô vô ngon lành ngon lành lượm mò tay luôn hả bạn dính dính Em đủ do. Có hồn liên nó có nhúc nhích gì không? Rồi. Quá cứ lần nào cứ ập ờ, lại con, ập lại con là đã. Đó. Có nào ập lại lần được ba con không? Cảm giác sướng ha, nếu lần được ba con sướng. phản tới phụ phạn ừ. ồ đã quá lượm lượm thì liên tục vậy luôn hả trời ơi nữa hả ồ ôi nãy giờ mình có được con rô mề nào chưa gì chỗ biển nữa hả rồi thôi coi như tha nó đi ủa lúc nào mình ở đây nước ngọt mà cũng có cá rô biển ha lóc ha lóc ha à? ồ, rồi ngon lành bữa nay đi sao cho ông phàn sách cá mệt luôn mới đã sách mà sợ luôn không phàn ủa cái thùng đó hồi nãy săn không rồi phàn xúc ra chưa phàn ờ không để không xúc hội cá chết hết mấy này là bông súng hả phàn bông súng Ủa con súng này là nhỏ gì có ăn được không? Được Quá chừng bông súng luôn. Nhưng mà anh thấy loại này sao nó nhỏ quá? Chua cơm mẻ thì anh thấy bình thường bông súng kia cộng bự lắm. Ừ con súng này thì nó cộng nó nhỏ quá chắn bằng phần nửa kia chứ gì sợ không tới nữa đúng không ừ. sắm té luôn wow trời chỉ mưa rồi có không anh vô hả rồi thôi mình à, đổi à, qua đám kia đi Ủa, không có cái ơi ồ đã quá rồi ok tính ra cũng có nghề quá ha mới chụp lần thứ hai là có dính được rồi Ô cái đó bộ dữ à Sao ngon lành không anh? Ngon lành không? Rồi rồi Đây nữa nè Bự ừ, không? Bự không? Bự không? Ui, ôi, ui. liên tục liên tục thôi vô anh con mình nè cậu rồi ù liên tục luôn nhưng mình phải giờ điểm thôi để ờ, chú la quá rồi đã con lành luôn cái đám bên à, đó hình như thấy ít rong hơn bên đây phải không dính rồi đỏ nó vô nơm mà bắt không được ừ. nó chạy thôi gì chứ có dính là mê à vô chạy quậy nó cho nó khỏi cái lụm đậu đủ cá bự bự bự bự không đó cho coi cái nữa nha quá wow. rồi ok ngon rồi mình đổi đổi đám đi qua kia à, anh em mình đã qua đám mới rồi nha mọi người đám bên đây cá nhiều đó, nhưng mà bị à, chú la nên thôi mình phải giờ qua đám à, ruộng bên đây để mình làm tiếp mà dính luôn ôi hay quá Vậy ngoài nôm rồi trong nôm nữa hả? Ngoài rồi à, trong luôn. Ôi. Đấy, cho cái cái rô không? Ừ. gì mà phải đi cả ấy cái đó cái đó ừ cái gì chạy chạy chạy Má. Ừ. Mà không được luôn hả? À? lượm cái mà wow dễ ăn quá vô vô anh rồi Để bạn nghe đó. nó kêu là cá trào hả? À? Cá trào. À. đó tim còn xì lên đó đúng rồi Ủa, vậy? À, ừ ừ ừ Đó, không thấy được. Đó. Này nè. Ngồi tại luôn hả? Cái này có sừng nè. Vuột hả? Nghe là tài cái. giờ này trời à, chuyển à, chuyển mưa rồi tối mà ông trời cũng chuyển mưa có thể à, anh em mình làm dài dòng nữa thì anh em mình cũng nghỉ ở bên đây thì đám ruộng này thì ít rong nhưng mà có cái cá không có nhiều bằng cái đám à, hồi nãy ở bên kia mấy anh em mình đi nha các bạn bên đây đi khỏe hơn không có rong không có cỏ nhiều nhưng mà cá thì ít hơn lóc hả anh? Góc góc. Vừa vô ít cây, trường chả bá lên luôn. Chả bá không? Đó, vũ vũ mấy con cỏ. Ôi, đã đã đã rồi. Bá đã luôn. Rồi, chiều nay có ngã mồi ra nhậu luôn. Chiều nay có cháu cá ha. Ủa mình cũng xả hơi chứ mệt chứ nãy giờ mệt quá sức. Ủa tính là mình đi không luôn á mà mình còn mệt mà đi còn kéo cái này nữa thì Với ừ. còn kéo này thì hiểu Đậu má tại lúc này cá mấy trước cá mà kéo hả con nào con lấy chập bá không Ký không anh? Ký nữa ký em à. 2 gram vậy đi trên này thì chỉ sợ mấy con ốc bu vàng á mấy cái vỏ nó đạp một cái đây là cây à, ủa phạn này nó kêu là cây mua hay cây mua không phạn mua mua hả đây ừ. là cây mua mua nha mọi người cây này cũng là một thời tuổi thơ ừ. quá cái tim mình quá chừng cái tim đây nè rồi xuống nó chú luôn đi luôn nó mất tiêu tự ra đúng rồi ở đây đất đất cứng quá không có luôn sao chú gì kỹ rồi đất này cứng quá nhiều khi nó chuối không được nó chuối xong rồi cái nó tuột nó tuột luôn kỳ vậy hết linh kỳ vậy thiếu có chú nó chú nó nó nó ấp ấp luôn đi cái tim bự á xuống dày đây mà xong miệng có là dạ. được rồi miễn có là vui rồi ha rồi rồi cá này thì cũng hơn 10 con ký chứ bộ à, giỡn hả ở tính ra con này bự quá anh thấy tính ra mình kéo vậy là mình khỏi tập thể dục luôn á ngày nào mà cũng kéo vậy đi ngày kéo chừng tiếng thôi là mình ốm luôn chừng tháng là mình ốm cả 10 kg là bình thường kéo đèn ơi mệt quá à. má mày lội hết nổi thở thở như chó luôn này phàn phải ráng lên mới được ráng kéo chừng dài bữa đi mình sẽ xuống hai ba ký ừ. vừa có cá nữa vừa giảm mỡ vừa có cá nữa kéo này về bỏ nhảy luôn á bỏ nhảy luôn nghỉ nhảy luôn về bây giờ giò dở rung rung rồi biểu nhảy sao nhảy nổi đừng em cá hỉ kìa rùa biển rùa biển rùa biển rùa biển rùa biển rùa biển họ nhìn tới nó ok quá ú ấy cũng nhiều chứ ừ. Ừ. cả hai chục con ha anh đi ở trong cái này khác Kỳ hai cái này cho túi được. nhìn vậy là biết à, à, à, mình đi kéo côn rồi đúng không đúng rồi thôi giờ này anh em mình à, cũng à, về luôn nha mọi người gần 6 à, giờ rồi mệt ai cũng bơ phờ chúc mình về tới nhà rồi quay cho mọi người coi thành phẩm nha Ê, đẩy lẩu lại Phan Kệ nó để cho vậy luôn đi. Bán không có trọng mà tỉnh không cho kéo. ba bốn năm sáu bảy tám Ồ, gần 20 con. À, có con cá phi nó bự dữ. Trời ơi, con cá gì mà bự. Cá ừ, lóc không à. Làm đâu vậy? hết Hả đâu? Rồi. Làm á. Cũng à, tầm được 2 kg ha. Được hai con cá phi à. Ủa con con cá phi chứ. Rau biển thì được hai con à. Rồi Hoàng ơi, gom lại đi mình nè à, đi. Mập lù luôn hả? Con này chắc có trứng không anh Liến? Có. Nó rau biển nghe quý vị. Trời ơi, quá sức. Wow. Giới gì biết chứ. Còn luôn nãy. Quay nãy được mình đi đám bên đây nãy giờ cũng nhiều luôn ha. Ừ. Rồi thôi, anh em về. Rồi, kết thúc. Nôm nôm nôm.